cộng các phần số sau à đây các em nhầm tập trung cho thầy nào ví dụ 1 là cộng các phân số thứ nhất là câu A của thầy các em tập trung nhé thầy yêu cầu cộng hai phân số thì các em nhìn này thứ nhất hai phân số này là hai phân số cùng mẫu là 3 và 3 và đây là hai phân số cùng mẫu dương cho nên chúng ta chỉ cần thực hiện mẫu là giữ nguyên và tử cộng tử là xong đúng không nào các em nào thầy có 2 phần 3 cộng với trừ 5 phần 3 thì bằng này. mẫu là mẫu chung là 3 này và tử cộng tử 2 cộng với trừ 5 này và lúc này thầy có 2 cộng với trừ 5 thì bằng trừ 3 trên 3 này đúng không em trừ 3 chia 3 thì bằng trừ 1 ok chỗ nào các em nào tiếp theo nào b này 2 phần 7 cộng âm 5 trên âm 7 thì chúng ta có quan sát như sau này phân số âm 5 trên âm 7 là phân số mà có mẫu số là số âm cho nên chúng ta phải đưa các phân số về mẫu dương được không nào bằng cách đổi dấu cả tử và và mẫu nói cách khác là nhân cả tử cả mẫu với âm 1